và dòng thứ tay tay tay tay tay Thank you. in, in, in, in, in my umbrella. vẫn muốn vẫn muốn mưa giáng không vỡ bàn rồi lặng nhìn dòng nước con sông phố bồi hồi một lần này hãy đến đây ở lại